à, đây á, là dịch vụ mà được nhiều người làm nhất à, trước tiên á, là tạo đường sắc nét cho gương mặt tại vì mình đã sinh con rồi và mình cần một độ sắc sảo và giúp nhìn giữ tiền được đó mới là quan trọng và khi mà chúng ta điêu khắc gác vàng tại phủ cô ngân đầu tiên cung chân mày giữ tiền được và thứ hai là mình làm ăn á, nó lên luôn nó không có bị dở dở ương ương như mọi người đó cho nên nhiều người gặp chân mày làm xong rồi tự nhiên tiền về tới tóc còn nhiều người làm chân mày ở chỗ khác đó hoặc là những ờ, những cái chung chân mày mà nó không hợp phong thủy đó rồi làm bao nhiêu tiền cũng ra hết à cho nên cung trưng bày hợp phong thủy là điều cực kỳ quan trọng những người làm chủ nên quan trọng về tập trưng bày hãy đến Vũ Cô Ngân để được xem và đây là dịch vụ mà được nhiều người làm nhất và Cô Ngân trợ giá cho các bạn chỉ còn là 3999 phí thần tài mọi người nha